anh chị nhà họ là tài sản hay tiêu sản một cái căn nhà tỷ tiền tỷ như vậy là tài sản hay tiêu sản thì kiên sẽ phân tích cho các anh chị biết là tài sản hay tiêu sản cái căn nhà mà chúng ta đang ở nó là tài sản hay tiêu sản nha có một cái quan điểm rất là sai lầm của người Việt Nam của chúng ta có một câu nói là an cư lạc nghiệp có nghĩa là phải có một căn nhà làm gì làm bắt buộc phải có căn nhà ở nếu như có phá sản nếu như không có tiền thì ít ra mình vẫn còn cái cái cái nhà để mà gia đình mình ở thì đây là tâm lý an cư lạc nghiệp của rất nhiều người từ ông bà ta để lại khi hai vợ chồng các anh chị trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những lúc mà tiền nó đến với chúng ta nhiều một cái nguồn thu nhập lớn nó đến trong cuộc đời của chúng ta ví dụ như được thừa kế được cho được tặng được tăng lương được trúng vé số hay là hay là đám cưới khi mà chúng ta cưới vợ cưới chồng nếu như chúng ta không có nợ xấu á, chúng ta biết chi tiêu thì khi mà đám cưới đó chính là chúng ta nhận được một cục tiền có thể là vài ba trăm triệu đối với dân bình dân á, những người mà trung lưu á thì đám cưới xong nếu mà thu xếp mà ok mà không nợ gì á thì dư ra được vài trăm triệu còn đối với dân mà nhà giàu á vài tỷ vài chục tỷ á, thì kiên không nói tới kiên chỉ nói dân bình dân của chúng ta thôi người trung lưu á thì sau khi đám cưới xong trừ hết các khoản chi phí nếu như mà không có tổ chức mà nó lớn long trọng quá thì chúng ta vẫn dư ra được một hai ba trăm triệu gì đó thì số tiền này đúng ra là chúng ta sau sao là khởi nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc đầu tư mua đất này kia nhưng nhiều người lại lấy số tiền này rồi đi vay ngân hàng để mua một cái căn nhà thật to hoặc sửa lại cái căn nhà thật to hoặc mua một chiếc xe hơi cho nó quách thì các anh chị à điều gì sẽ xảy ra số tiền đó đúng ra là một số vốn để đời khi mà chúng ta mới ra đời lấy vợ lấy chồng có số tiền đó thì chúng ta lại sao để, để đi mua căn nhà căn nhà đầu tiên tôi có nhà lấy nhau về có được căn nhà thì đây là sao ạ à? nó mất đi cái chi phí cơ hội chi phí cơ hội là sao chi phí cơ hội là thay vì cái số tiền này 300 triệu này chúng ta đầu tư miếng đất nó sinh ra lời nó ít lên gấp 10 lần thì chúng ta lại mua căn nhà và phải đi vay trả góp 20 năm mất đi một cái cơ hội cái đồng tiền này đúng ra nó sẽ được sinh sôi nảy nở nhưng mà đồng tiền này nó lại đi hao hụt bởi tiêu sản rồi khi mà chúng ta mua căn nhà trả góp á, thì hàng tháng chúng ta phải trả ra 10 triệu 20 triệu 30 triệu để chúng ta sau trả góp căn nhà đó trong một khoảng thời gian dài và vô tình nó hút đi cái dòng tiền của chúng ta tiền này chúng ta có thể mua cổ phiếu đầu tư hoặc là chơi bitcoin hoặc là để dành tiền để mua một miếng đất thì mua căn nhà xong là chúng ta triệt tiêu đi cái dòng tiền của mình luôn không làm ăn gì được nữa triệt tiêu đi những cơ hội làm giàu của chúng ta sát hưng nó nói rằng các bạn trẻ mới mà mới ra đời mà chưa có căn nhà chưa có tài sản gì mà có một chút tiền thì đừng đi vay nhà đừng đừng có đi vay ngân hàng để mà mua một căn hộ nếu như được thì ở với ba mẹ gọi là anh bám cũng được mang tiếng là anh bám ở với ba mẹ cũng được không sao vì số tiền đó mình để dành mình tích lũy mà mình đi đầu tư đất đai cổ phiếu làm những cái điều gì đó nó có lời thì sau này chúng ta có thể lấy nguồn lời đó chúng ta mua nhà còn bây giờ mới ra đời chưa có tài sản chưa có gì chưa có thu nhập gì nhiều mà đi mua căn nhà an cư lạc nghiệp là xong cuộc đời luôn cuộc đời của chúng ta là coi như tới cái khúc mà chúng ta vay tiền tiền tỷ để mà chúng ta vay mà mua căn nhà đó là xem như là xong phim cuộc đời chúng ta nợ từ già từ đó cho tới già luôn các anh chị có đồng ý với Kim điều đó không ạ rồi thứ hai quan điểm của người Việt Nam là nhà to vừa rộng tôi phải xây một căn nhà thật to mặc dù gia đình mình có một đứa con hai đứa con nè, à. ở trong căn nhà khoảng chừng 30 mét vuông là ở với nhau là ok rồi nhưng mà phải xây căn nhà thật to hoành tráng thật bự lên để làm sao anh chị lâu lâu khách khứa ở dưới quê lên anh đám cưới họ ghé nhà mình chơi hoặc là bạn bè cuối tuần nó tới thăm nhà mình nó có căn nhà to để sao ạ à? cho người ta nể nang để mình khoe nó được căn nhà thì sao anh chị cái quan điểm của người Việt Nam là phải nhà to cửa rộng chạy đua với nhau Kiên có một cái người chị ở dưới quê á sao anh chị đang làm anh kinh doanh hai vợ chồng làm anh kinh doanh một tháng kiếm được trăm triệu rất là ngon thấy là cuộc đời này là mình giàu có rồi đó thì bắt đầu là sao có cái căn nhà đó bỏ tiền tỷ ra để thiết kế để xây dựng cái căn nhà đó cho thật to và vay công mượn nợ và cái hôm mà làm gọi là gọi là tân gia mời hết dòng họ mọi người khách khứa mọi người tới ăn chơi nói chung là vui và bắt đầu là đi giới thiệu căn nhà này được gọi là à, thiết kế rất là đẹp thuê người thiết kế đàng hoàng xây rất đẹp nhưng sau cái cuộc vui đó rồi mọi người trầm trồ xong rồi thì sau đó là bao nhiêu năm là phải đi cánh gồng và cái áp lực từ nợ đó khiến cho hai vợ chồng không thể nào làm ăn kinh doanh ngon lành được như xưa nữa vợ dòng tiền nó không được như xưa nữa áp lực và cả một đời thay vì cái số tiền tỷ đó mà để đi đâu à đi đầu tư đất thì rất ngon nhưng bây giờ sao à nó đóng băng khiến cho cái giải dạ gia đình đó bị khựng lại ở chỗ đó luôn bởi vì căn nhà căn nhà chính là cái tiêu sản lớn nhất trong cuộc đời khi nói với giới trung lưu nha rồi có nhiều người nói rằng tôi mua nhà nó to nó sẽ tăng giá theo thời gian mà tiền và căn nhà nó sẽ tăng theo thời gian khi đồng ý với các anh chị khi mua căn nhà đó nó sẽ tăng giá theo thời gian thì đó là đúng đúng chứ không có gì sai cả nhưng mà cái thời gian trả góp của anh chị 20 năm 30 năm đó đủ cho anh chị mua được hai ba căn nhà nhưng mà tại sao các anh chị lại cung phùng hai ba căn nhà đó cho ngân hàng các anh chị có hiểu chưa mặc dù nhà của chúng ta có thể sẽ tăng giá đấy nhưng mà số tiền mà chúng ta trả góp hàng tháng trong suốt nhiều năm như vậy chúng ta tiết chế cái việc ham muốn có sở hữu cho bằng được căn nhà đó thì chúng ta tiết chế lại chúng ta ở ờ, nhà thuê hoặc là ở nhà với ba mẹ lấy tiền đó đi đầu tư đi kinh doanh đi mua một miếng đất rồi đi mua một miếng đất số tiền đó đi mua một miếng đất sau 5 năm 10 năm nó ít lên gấp 2 gấp 3 lấy số tiền đó đi mua lại cái căn nhà đó vĩnh dư xăng còn hơn là số tiền đó chúng ta trả góp hai ba chục năm rồi tiếp nha các anh chị một trong những cái sai lầm mà nguy hại nhất là bán đất quê để mua nhà phố có rất nhiều người bán đất quê để mua nhà phố Kim sẽ phân tích cho anh chị tại sao nha không biết tại sao mà các anh chị im ra nãy giờ không ai nhắn tin nè rồi các anh chị bán đất quê để mua nhà phố các anh chị sẽ thấy có rất nhiều người sao ạ bán mấu đất xào đất ở dưới quê của mình để mua một cái căn nhà 50 mét vuông ở nhà phố 50 mét vuông ở nhà phố rồi điều gì xảy ra các anh chị có nghĩa bán bán hết toàn bộ đất đai của mình bán được 5 tỷ lên trên Sài Gòn mua một căn nhà 50 mét vuông nhà phố thì sau 10 năm các anh chị là miếng đất ở dưới quê mình đã bán bây giờ nó ít lên gấp 10 lần nó tăng giá lên gấp 10 lần trong khi đó nhà của chúng ta nó chỉ tăng lên 20 phần trăm thôi tại sao vậy ạ à? các anh chị sẽ thấy rằng đất ở thành phố giá nó rất cao ở những khu trung tâm vùng rìa thôi là nó đã bốn năm chục triệu một mét vuông vô trung tâm thì sao các anh chị là mấy trăm triệu một mét vuông còn miếng đất mà ở gần ngay cái khu gọi là trung tâm thành phố gọi là quận nhất á, thì mỗi một mét vuông đất giá nó từ 1 tỷ 8 cho đến 2 tỷ 2 một mét vuông do đó chúng ta bán hết tài sản đất đai ở dưới quê để lên trên Sài Gòn chúng ta mua thành phố để chúng mua chúng ta mua cái gì anh chị mua một cái căn nhà nhỏ giá nó khoảng 3 tỷ 5 tỷ 7 tỷ nhưng mà, nhưng mà sau 10 năm đất ở của chúng ta nó tăng giá tại vì cái đất cái biên độ tăng giá của nó rất cao nó thể tăng lên gấp 5 gấp 10 lần là chuyện bình thường nhưng giá ở thành phố mà nó tăng lên đâu đó vài ba năm nó tăng lên 10 20 phần trăm nó tăng rất ít tại vì sao anh chị nó đã đụng trần rồi nhà đất ở thành phố bây giờ nó đã kịch trần rồi và cái biên độ mà để mà có được cái lợi nhuận cao nó không còn nhiều nữa rồi quay lại là chúng ta có nên mua nhà không thật ra cái việc nên mua nhà hay không mua nhà nó tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của chúng ta và cái mục tiêu tài chính của chúng ta khi không cổ xí các anh chị là không nên mua nhà nha vẫn nên mua nhà nhưng mà nó phụ thuộc vào những yếu tố gì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái vốn gốc của chúng ta hiện tại trong tay của chúng ta có mấy tỷ hay là mấy trăm triệu ví dụ như mua một căn Vinhome 2 tỷ rưỡi đi thì sao anh chị mà trong túi của chúng ta chỉ có mấy trăm triệu thôi mà chúng ta vay 70 phần trăm thì sao ạ à? chúng ta phải gánh gồng cái lãi suất đó trong suốt nhiều năm cái thứ hai chúng ta phải xem ơi lãi suất nó là bao nhiêu các anh chị sẽ thấy rằng trong vòng 2 năm người ta sẽ nói rằng miễn lãi suất trong vòng 2 năm nhưng mà sau năm thứ ba bắt đầu nó sẽ thả nổi và cái giá lãi suất của nó rất cao và đặc biệt là sang năm cái lãi suất của ngân hàng bây giờ Hà Nội nó có thể lên tới 15, 18 thậm chí 20 phần trăm thì chúng ta ai mà đang vay tiền để mà mua chung cư căn hộ ấy, thì sao các anh chị sang năm sẽ rất sức bất sang bang bởi vì lãi suất ngân hàng nó tăng lên rất nhiều rồi cái thời hạn của chúng ta nữa chúng ta vay 20 năm 30 năm rồi cái năng lực thu nhập nữa quan trọng là cái năng lực thu nhập của các anh chị một tháng các anh chị kiếm được 10 triệu hay 100 triệu thì nó sẽ quyết định rằng việc chúng ta có nên mua nhà hay không nó là một gánh nặng hay là đối với chúng ta một tháng chúng ta bỏ ra 10 triệu 20 triệu để trả góp là chuyện bình thường thì vậy thì cứ mua đi mua đi chúng ta cứ mua đối với những người mà có dòng tiền đều một tháng á, thu nhập hơn 100 triệu á chúng ta mua chúng ta bắt đầu trả dần trả dần thì á, sẽ có được căn hộ thứ nhất rồi sẽ có căn hộ thứ hai và căn hộ thứ ba những căn hộ này chúng ta cho đi thuê cho người khác thuê thì cái căn hộ này từ tiêu sản nó trở thành tài sản cho chúng ta thì cái chiến lược về dòng tiền đối với bất động sản dòng tiền đó Kim sẽ chia sẻ cho anh chị vào ngày thứ năm là nên mua những tài sản dòng tiền những căn hộ mua để mà cho đi thuê còn đối với những bất động sản mà chúng ta chưa có nhiều tiền vốn mà chúng ta phải gồng gánh lãi suất chúng ta vay rồi chúng ta trả lãi hàng tháng rồi chúng ta mua chỉ để sao ạ để ở thôi thì đó chính là tiêu sản ha các anh chị ha rồi nó còn phụ thuộc vào cái tỷ suất lợi nhuận nữa có nghĩa tỷ suất lợi nhuận tăng giá của cái bất động sản đó trong tương lai chúng ta mua căn nhà đó hoặc một cái căn hộ một cái căn chung cư thì sau bao nhiêu năm 5 năm hay 10 năm thì sao anh chị nó được lên bao nhiêu chúng ta tính và chúng ta dự đoán thì chúng ta sẽ ra quyết định là mua hay không mua khi lấy ví dụ như là một cái căn chung cư mua 4 tỷ ở bên quận 2 trước đây á nó giá là 2 tỷ 2 tỷ mấy sau 10 năm giá nó lên gấp đôi giá nó lên gấp đôi và mỗi tháng cho người ta đi thuê 15 triệu giá 15 triệu sau 10 năm sau 10 năm tiền thuê đó nó mua lại được căn nhà mà giá trị của căn nhà từ 4 tỷ từ 2 tỷ lên 4 tỷ giá trị của căn nhà lên gấp đôi mà tiền cho người ta thuê hàng tháng 10 năm sau đủ trả sạch số nợ thì lúc đó nên mua sau 10 năm tự nhiên mình có căn nhà 10 tỷ mà cái người trả cái tiền đó là cái người đi thuê thì đó là chiến lược về dòng tiền để tự do về tài chính và nếu như ai đó có dòng tiền tốt họ cứ mua hết căn hộ này đến căn hộ 2 đến khi nào họ có được 5 6 căn hộ mà dòng tiền như vậy thì cứ mỗi năm họ sẽ mua được một căn hộ mới hiểu không anh chị một năm họ có 6 căn hộ chung cư cho thuê thì cứ mỗi năm họ lại sẽ mua được thêm một cái căn chung cư thứ bảy và thứ 8, thứ 9, thứ 10 đó là chiến lược về dòng tiền nha anh chị tiền sinh ra tiền Ken sẽ chia sẻ vào ngày thứ năm chương trình này diễn ra 5 ngày rồi ok các anh chị nha các anh chị có bây giờ các anh chị đã có câu trả lời đằng nhà là tài sản hay tiêu sản chưa có rồi thì comment xuống bên dưới là có nha nó phụ thuộc vào cái dòng tiền âm hay dương và việc mua nhà trả góp nên hay không thì nó phụ thuộc vào những yếu tố là vốn của chúng ta đang có bao nhiêu cái lãi suất mà chúng ta phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu cái thời hạn chúng ta trả trong vòng 10 năm hay là 30 năm và cái thứ tư là rất quan trọng là cái năng lực tài chính thu nhập hàng tháng của chúng ta bao nhiêu và cái thứ năm là cái rất quan trọng nữa là cái tỷ suất sinh lời của cái nhà đó sau bao nhiêu năm nó sẽ ít lên bao nhiêu và bao ví dụ như là nó sẽ nhân lên mỗi năm nó sẽ tăng trưởng bao nhiêu phần trăm để chúng ta ra được chúng ta đưa nó lên cái cán cân để tính ra được là nên mua nhà trả góp hay không ha các anh chị ha